Hiện nay, phong trào nuôi cá trê vàng thương phẩm đang phát triển ở một số địa phương. Nhiều hộ nông dân đã chọn mô hình nuôi cá trê vàng trong ao đất để cải thiện đời sống gia đình, nói chung thì à, tôi mới về đây à, làm nhưng mà tôi cảm thấy những cá chê vàng thì nói chung là nếu bà con mà à, chịu đầu tư mà coi như là nuôi tốt thì nó sẽ phát triển không không giống như loài cá khác mà hiện giờ hiện nông dân thì thực tế ra nuôi cá chê vàng rất là có tiềm năng cái mô hình mình nuôi ví dụ như là mình à, làm một cái ao mình cải tạo trước khi mình thả cá mình cải tạo nước cho thật tốt sau nữa là khi mình cá giống về mình phải chăm sóc từ ngay bước đầu thì con cá nó sẽ dẫn đến hiệu quả tốt mình bỏ ra ví dụ như là à, ờ, mùa triệu mà mình thu hoạch lại là, ừ, là cũng được lại, lãi 10 triệu quê mới lần đầu nuôi cá trê vàng, song ông Đoàn Văn Chính cảm thấy phấn khởi vì cá trê vàng rất dễ nuôi và bao lớn. Cá trê vàng này nuôi thấy kinh tế nó, nó, nó cao, chỉ ờ, phần ờ, nông dân thì ờ, làm ruộng thì nó không không ít ruộng quá, chọn nuôi cá là thấy kinh tế mới được thì cái mô hình em nuôi thì nói chung là cũng mới nuôi cũng gặp nhiều cái khó khăn kỹ thuật chưa có đó mới vô thả thì à, nó cũng gặp nhiều trở ngại vì à, nó cũng có heo hụt này kia đó cụ thể thì nó thả xuống thì nó gặp cái thời tiết nó không tốt nó, nó bị à, heo về con giống sẽ gặp khó khăn trong quá trình nuôi cá trê vàng nếu người nuôi chưa chú trọng đến quy trình kỹ thuật, không biết cách chăm sóc, đàn cá nuôi phát triển không đồng đều, cá bị nhiễm bệnh, tỷ lệ sống thấp hoặc cho ăn không hợp lý cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của bà con. <laughs>